Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi Và ngày hôm nay thì trong video ngày hôm nay thì Khả sẽ tiếp tục anh em mình uh, su Trong anh em ơi uh, gọi đây anh em mình gọi là chống bang anh em à Anh em ơi này của bang thì thực sự là úp cấp khá là tốt anh em Và ngày hôm nay thì Khải sẽ dành cho anh ta một cái sự động viên đỡ cầm bạch búp Đó là anh Matt Evan Thiền Su Nếu bạn thơ ngồi thì tốn khoảng phí uh, ờ, 3 cũng có thể là 4 cũng có thể là 5 kim Còn khá là khả free nha anh em rồi, em video cho ông anh này trong ban nha. Ít hôm Khải sẽ tiếp tục ăn những ảnh tiếp theo cho anh em xem. Khải dọn ờ, mấy cái đồ này vô rương cái này anh em xem. Anh cho anh em coi. Đây nè, bỏ vô, bỏ vô. Chặt rương bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Bỏ vô. Đâu, ok. trong rương cái anh cho nó sướng nè. Rồi. Bây giờ sẽ ra ngồi anh nè, bây giờ sẽ ra ngồi anh nha. Vì uh, kích từng cái nó rất là mỏi tay nè Nên là Khả phải sử dụng auto nè em ơi Đây này Nó kết một cái một cái thì tại không bỏ xuống được phím được Nên là phải sử dụng auto Rồi Cầu chúc thịnh vượng Khui Khui hàng Chúc toàn thể anh em xem like của Dương Khả một năm mới vui, vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong lực mọi lĩnh vực. Ok anh thay mặt tất cả anh em uh, uh, cảm ơn lời uh, comment của anh của em Nguyễn Văn Tiến em ơi. Ok anh Trần Tú ơi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn khui hàng câu chúc thịnh vượng. Bụp Mong sao sẽ ra con à, phi dân 8 đỡ có thể ủng hộ tinh thần mùa Tết này nè mà Cố lên Ui chà chà một hai tịnh hai tiên thổ lộ một lần bài boss bot ngày xấu được một pháo Ôi gần 200 cái một uh, bánh thịt Anh một mày bánh một người ấy Người xấu Trời ơi Thứ người 8 chứ già là có mấy triệu đây Không sao Ui hết 500 cái chưa có gì luôn em ơi rồi rồi kiểu này cái phải đi à, thành hai hai được hai viên thủy tinh nữa hai thủy tinh một mặt nạ mai mặt nạ vô rồi ba mặt nạ quá trời mặt nạ luôn ba viên tinh của tiếp tiếp tục bánh ngựa rồi ôi bánh ngựa mấy này người xấu bánh ngựa này người người một một thủy tinh boss boss rồi hơn 500 cái rồi em ơi kiếm bộ bánh tét bánh chân ơi kiếm bộ bánh tét bánh chân nữa coi hắn lên nó mới vô nha Hello này mới vô nha Ờ Ôi trời ơi Ôi Tiếp tục một bán thật ăn nữa này ơi Chắc kiếm này chắc to này Một lần bài boss nữa Một bánh tét Một bánh chân nữa Một bánh tét thôi chưa có bánh chân này mà Một tiền thua lộ Rồi xong có vẻ to rồi Còn một nghìn cái mà Một bánh ngựa Ôi bánh bốn nữa Ác à, mình tám chua dưới phèn rồi Ton rồi Ton rồi Ton Ôi ba cái mảnh thịt anh Rồi ok Trời ơi <laughs> Để tính lời lỗi cho anh em xem Kiểu này chắc Ton sắp mặt rồi em ơi Kiểu này chắc Ton sắp mặt rồi Rồi à, Chúng ta cùng à, trở lại với khu vực à, Khả đưa qua ngày 10 mấy cái à, Chặt rương khả đưa qua ngày 10 đi dự hết cái Rồi khả tính thử lời lỗi anh em xem nha Tại vì còn một mảnh cuối cùng Mảnh cuối cùng này nó sẽ ra những vật phẩm hiếm hơn Mảnh thì lộ bỏ qua này khai bật dạ. auto lên ờ, cất ờ, một vật phẩm một số vật phẩm không quan trọng cho nó nhanh nè nhiều tiền lộ quá không được gì luôn mấy tiền lộ này thực sự là không có giá đâu bỏ qua khỏi chặt rương rồi mở tiếp tục 30 ô cuối cùng nè rồi mảnh ngựa này cho ở chiếu giả xấu nè chiếu giả một nè tưởng mạnh tám là có tiền nè xích thố mấy này vứt nè rồi bài phong đồ vứt nè chặt chỗ nè vé số vứt nè thiết là hán mặt nạ vứt nè Mấy bức nào cũng chả có giá đâu mày Bán 50 xu thôi nên không thì mua nữa mà Kiếm bức nào kháng cảnh em mà chưa có nè Rồi mấy hộp này đây Phi tốc đại lực bảo luôn chặt chỗ nè Rồi Trời ơi anh một nghìn cái mà được tính ra coi một hai ba ba viên thủy tinh năm lần bài bốn lần bài bot một viên tinh hồng ba mảnh tạt ăn Rồi tiếp theo là khu tiếp theo này mày <clears throat> Đúng rồi kiếm lần bài bot đánh này mày hiện tại bây giờ là anh Evan này tốn khoảng tầm 11 kim anh em ơi 11 kim là khoảng 770 nghìn nè 770 nghìn rồi còn cái cuối cùng là khối được phun rương à, đây, đây, đây, đây, có cá được chuyển rồi có cá được chuyển rồi chuyển mấy bên hữu duyên cho thủy yên cánh này hữu duyên này thiên sơn này hữu duyên này trời trắng gương gốm bỏ qua con trận rương này hữu duyên nữa hữu duyên này <coughs> rồi rồi 10, 11 à, kim tất cả nó ơi 11 kim tất cả nè 11 kim tất cả mà thu lại thì chưa biết được gì anh em Còn chờ đợi thêm pha cuối cùng nữa Cắn thiết thắng rồi này à, Được một cục sinh lực 200 à, cục sinh... Ôi oh, cục kháng cả anh em ngon ngon cho Thiếu Lâm xài này Tại uh, à, con Thiếu Lâm đang đang cần kháng tất cả Gọi tiếp theo này, Khui này, Mạch nè mình bánh năm Trời ơi Khui oh, một lần bài boss được Khui Nhất kỹ 25 ngày Rồi, một con ngựa 7 ngày Ngựa 7 ngày Quên ngựa 15 ngày Ngựa 15 ngày thì cho con bên này đang đang cần nữa ta à, Khó giữ. Ok, bây giờ Khải sẽ đường thiếu lâm gì Coi thử lời hệ lối cho em xem nha Thiếu lâm bên này ngựa gần hết hạn này Rồi Khải bù con ngựa này nè tí nữa cho thằng cường con ngựa này biết nó con ngựa nó cũng sức thố nó không có ok rồi à, Hiện tại bây giờ thì những cái vật phẩm đầu tiên Thì Khải muốn chốt lại cho anh em xem thì đây Đầu tiên đó là Con ngựa này á, thì Khải tích sẽ cho một à, một cái búp trong băng búp trong băng Rồi Rồi ba cái này á ba cái hộp mặt thật ăn này á Là mỗi hộp là 800 xu ba hộp là 2k4 nha nè Đó ba hộp là 2k4 này Rồi cộng này ba hộp 2k4 một là bài boss này hai này ba này bốn này 5 cái thì tương đương một kim nữa là 3k4 3k4 cộng với uh, ờ, quá tử hai bình này bên 150 thì cộng 300 xu là bằng uh, ờ, 3k7 cộng 300 xu nữa là 3k7 thì tinh tầm nạn trăm rưỡi nè 3 viên là bốn rưỡi nữa 450 xu 4.150 xu rồi bánh tét này bánh tét này gỡ được 700 xu một kỹ năng đậu ra ít quá nè mày 4850 nhưng tinh hồng này 30 xu cộng 30 xu 5150 5150 Ở cái cục này thì cho thiếu lâm xài khỏi tính tiền đây Cục này bán chắc 2-300 xu này mày Họ cho nó 300 xu đi Rồi là 5k4 5k4 Cá nhân là được à, uh, 560 cá nhân là khoảng 7.800 xu đi Cộng 8 xu Là được 6.200 6.200 với cái này phao trống này đang bán khoảng 150 Thì 5 cái này thì tương đương 750 xu 750 xu là 7k 7k xu rồi nha anh em rồi hiện tại khả đã thu được 7k xu đó và giờ tiếp tục mở tiếp tục nha anh em ơi còn 50 cái nữa anh em ơi con còn thở nó còn gỡ nè thu được 7k xu nha bây giờ nè 50 cái này mới quan trọng anh em ở ờ, bức cái này ra khỏi chặt rừng cái này 50 cái này mới quan thực sự quan trọng nè anh bỏ này qua nè chặt rương nè bỏ qua chặt rương nè rồi Bây giờ nè, khui 50 cái này mới gọi là thực sự nè, thử nó ra cái gì nè. Khui hàng nha Nam, khui. Một túi nhộng kiếm shop. Nhộng kiếm shop luôn, một bao nhiêu hãng nè. Trời ơi, thiên cơ lệnh chỉ quá trời. Trời, một tinh hồng. Ôi, mùi phong cái này ok ngon. Một bát rương khui luôn. Trời, một thiên sơn mà chán rồi gốm. Thân phù. Nhập con kiếm vớt đi. Hiện thu được 7 kim tròn này. À, một quanh chân bù lại này, được, được một bộ này. Một thịt tinh. Nhập kiếm shop. Một thịt tinh. Rồi, sắp mạnh luôn. Rồi, tiếp tục uh, coi thử lời lỗ nè anh em ơi, 7 kim rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử uh, thu được những gì. Phi phong cái rank một cấp 3 ngày khoảng một kim là 8 kim. Đó cộng thêm một kim là 8 kim. Rồi cộng với một này. hai này. 3 này. 4 này. 5 này. 5 bao này thì tương đương là 150, 150 là khoảng 7 rưỡi nữa. 5 bao 7 rưỡi là 8.750 xu. Rồi xong toàn luôn. 8.750 xu, một thị tinh này, 150 xu. 8.900 bánh này 30 xu một bánh trưng 30 xu 9.200 một xì tinh 150 xu nữa 9.350 nến này thì 50 à, xu cho ông cá luôn tinh hồng tinh hồng là 200 xu tinh hồng này thời hạn 200 xu 9.000 rưỡi rồi ngựa 9.000 rưỡi kiến thức là bao đó này cán đồ đổi màu không có giá trị bàn nhược bàn nhược thiên cơ lệnh có nào một tháng không à, hai cái một tháng này cho xe ngon này không còn không ok này 10 ngày nó là sai này rồi xong trả cái quần què luôn em ơi nói chung là thu uh, tính ra lỗ lỗ hai kim chọn hai kim em ơi lỗ chọn hai kim mà thu lại được kinh nghiệm cho ba anh em ơi đó còn mấy cái này thì à, đi đi bot cánh thôi thực sự chặt rương lắm rồi <coughs> lỗ hai kim anh em ơi 11 kim rưỡi lỗ hai kim anh em lỗ hai kim nha không lời được anh em ơi nhỏ quá rồi và bạn cộng đồng anh ơi và nói chung Evan lần này thì khải Evan cho con em mi này thì lỗ hai kim anh em ơi tính tương đối thì lỗ hai kim anh em mà không lời được nói chung là lỗ hai kim rồi vào ạc à, chuẩn bị hoạt động rồi đã khải đi nộp mấy cái này cho anh đi đâu chặt rương này lỗ hai kim này mấy này à, gọt được như đó rồi nộp chưa bữa có nộp không rồi nó ít giây Nhiêu rồi 98 mà 98 còn 102 à Đây Nà... Không lời được Hôm nay anh không lời được em ơi 143 143 còn 57 à? Đó ngày nay ngày mai tiếp tục đọc ban hỏi là được Rồi Ok anh em và cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên đỡ lại cho Khả một like chia sẻ ủng hộ video nhà này, này nha anh em ơi. Và Khả sẽ tiếp tục ăn những cái bình uh, cho ban tiếp theo bình sau rồi Khả sẽ lên video tiếp theo. Anh em đừng quên like và chia sẻ ủng hộ video giúp Khả anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều. Và giờ chúng ta cùng trở lại hoạt động với băng ngáo nha mọi người.